Ờ, nó có nó có cây kìa. Rồi ờ, bẹp rồi. Nó nó rồi. Thằng thằng cỏ nó thằng ao rồi, thằng cỏ nó ao rồi. Còn một thằng nữa. Ấy. Hai bác chạy lên đi, cả hai bác chạy lên. Đi vòng rồi. Cover nhau. Cẩn thận sau lưng ấy, lúc ấy có hai thằng ở xe là sao? Không để ý à? Ê, trong ngoài nó có nó qua nó qua. Đầu má xe nữa. Xe, ô tô kìa, Nó lên đấy ê, ê, ê cái, th cái thằng cỏ sống vậy hay gì rồi kìa ở chạy vào gốc cây nha lên chạy cây có máu nào help me đừng có đừng có đừng di chuyển di chuyển bắn máu nhanh hơn đấy con đứng yên mà bác thoáng qua là à bác check lém bơ smoke xong rồi vào cứu bác kia đi à, vẫn đang ngồi. check cái ném smoke đi cứu cứu cứu cáp cáp cứu cứu cứu chạy ra cứu cứu gì tôi chạy ra tôi chết với nó liền á má thằng bò nó chạy lên chạy nó xuống cứu hoài luôn thằng chó đó cho nhau ôi này mẹ bò bò tao bò tao chết rồi chạy chơi mình luôn nè không nè không nè không Con này nhặt được nhặt được Em à, quả lưu đạn nữa. Nó đang hiu ấy. Rồi ngon. Còn một thằng nữa. Một còn thằng cỏ, thằng cỏ còn sống. Phá thằng cỏ lì như chó vậy. Thôi kệ nó, kệ nó, kệ nó. Bác cứ hiu đi, bác cứ hiu đi. nó thấy bác rồi nó sống bỏ nó đang bỏ đấy đấy con đạn của mẹ nó mìn à còn lấy bụi lấy bụi cỏ đi lấy bụi cỏ xong rồi <laughs> lấy bụi cỏ xong rồi chết ờ, ok đi rồi ấy ấy ấy ông nhìn tôi kìa phải nồi Ủa? Ủa? gì đây ôi ôi tôi mốt tôi chụp hình lên cho mấy ông coi nè ôi tôi đang tôi đang ngồi bên hông giống như ông, ông đang kéo tôi vậy đó phải nồi vòng đây vòng cuối mà vòng đây vòng cuối rồi đâu ạ à, xong rồi hết thu rồi hết thu dạ, rồi gì giao nữa đâu có còn, còn thu nữa còn thu nữa thu đến mất hết không còn đứng luôn làm gì có hồi thu đó hồi thu là chết cho nó hồi thu là trách cho luôn hết luôn nhưng mà nó tính nó tính như thế nào thôi sẽ chết hết nào chết hết còn thì quên vậy khi mà khi dòng quá thua quá chia team ra đi ừ, mình gán thì sao mà mình không không phải mấy ông kia cản đường một ông cản đường mà nó đâu hai ăn giữa rồi chặn không có được à, đừng có bơi cùng nhau cái hành tim chặn tim luôn ừ. còn bọn kim cầu nữa đúng không đèn đâu trúng đèn không bò ok có luôn hả giết nhà luôn rồi ủa xài à đâu là béo gì trời không xếp thiệt rồi không có nào bọn nó tưởng đại <laughs> dạ, để xin gia đình số một Má lầm được cái VS rồi mà không không ai được <laughs> Vô bờ bán, dễ vậy Bây giờ ngoài vô bị chết chơi nha Ôi trời ơi, ông quê thiệt luôn hả? vòng đầu mất máu ờ tôi theo ra bây giờ cái vòng vòng ngay cái cục cành cầu ấy mà à sai chúng quy giữ máu đi máu đi chơi gán sống cuối cùng chúng ta cũng là chiến thắng chờ đi chắc chờ tới mai ủa khi nào nó mới hết nó mới thu nữa ông nội tại vì có thu nữa đâu kế kế kế kế kế kế kế đó muốn gì à muốn đi à chuẩn bị nha tôi nói là nó thu hết đến mức không có ai thu hết luôn thì có rồi ừ rồi cái này mấy ông kêu coi mấy clip này kia hả nó đó thu hết luôn rồi <laughs> rồi ai phải sống sót cuối cùng vô hồng tập đi vô hồng tập đi tôi lại vô hồng tập vô hồng tập vô hồng tập lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ tôi vô hồng tập tôi sống sót cuối cùng ông dở vậy đủ tên hai đấy mày đấy hai sẵn sàng ra họ chơi nó trắng máu rắn cùng bị lơ xong Ờ, đâu đâu kịp đâu cản được đâu trên cầu á cản được trên cầu em ơi ờ, à và trên cầu mình thôi làm trên cầu trên cầu nó cắn uh, ben rồi ben